sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mấy yên ấm, có lẽ là vì những bất đồng ý kiến thường xuyên xảy ra. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa và học cách bao dung cho những khuyết điểm của nhau. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. Con số may mắn là 32, 54, 2. Tử vi tuổi Sửu. Chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ được nhận một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Nếu từ trước đến nay, bạn vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn vẫn có thể duy trì một cuộc sống ổn định. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể thu được một khoản lời lãi nhất định. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng hơn, Thổ Vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. Con số may mắn là 03, 73, 3. Tử vi tuổi dần Mộc khắc thổ cho thấy người tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi mình ở nhà. Ở môi trường làm việc, người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe với những người chân thành với mình. Nếu có việc cần xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh đi theo những hướng đông bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng đông nam để gặp tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Con số may mắn là 31, 44, 4. Tử vi tuổi mão. Nhị hợp tác động khiến người tuổi mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường không chịu nhận lỗi sai do chính bản thân mình gây ra. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá cứng đầu cứng cổ và tránh hợp tác với bạn. Tuy nhiên, với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình, bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, có ích cho sự phát triển tương lai. Mộc khắc thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên khó thấu hiểu suy nghĩ của nhau, đôi bên đều cần bình tĩnh khi trao đổi và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. Con số may mắn là 01, 30, 5. Tử vi tuổi thìn. Tương xung tác động, công việc của người tuổi thìn gặp nhiều trở ngại, nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bạn có giỏi giang thế nào đi nữa. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, kéo dài thời gian vì công việc bận rộn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. Con số may mắn là 24, 28, 6. Tử vi tuổi tỵ. Thực thần phù trợ, người tuổi tỵ làm nghề tự do có một ngày gặp nhiều may mắn. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai hãy tiếp tục cố gắng hướng tới đích đến đã đặt ra. Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé. Hỏa sinh thổ, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Con số may mắn là 40, 89, 7. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ luôn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá mức nóng vội nhé. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, không muốn xa rời. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. Con số may mắn là 05, 72. 8. Tử vi tuổi mùi Cục diện tương hình khiến người tuổi mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, chính vì thế mà bạn bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng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 Thổ sinh kim cho thấy người tuổi thân hòa hợp với nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm thấu hiểu về nhau. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chưa quen hâm nóng tình cảm nhé. Bên cạnh đó, con giáp này là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn không muốn mình trở thành một bề trên chỉ biết ra lệnh nên thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn của con. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của thiên quan, bạn dễ phải chịu sự chèn ép của người có chức có quyền. Công việc căng thẳng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng đừng vì thế mà hành động quá mức cảm tính nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. Con số may mắn là 10, 29, 10. Tử vi tuổi dậu. Nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội, nếu là con giáp may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, và đôi bên có thể bắt đầu hợp tác cùng phát triển. Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ không muốn nhận thách thức. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt nhé. Thổ sinh kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, có như vậy thì sẽ giảm thiểu được những hiểu lầm hay nghi kỵ không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thìn, Tỵ. Con số may mắn là 44, 93, 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên tài giúp sức, người tuổi Tuất năng động, bên cạnh công việc chính thức, bạn có làm thêm nhiều việc tay trái và ngày hôm nay có thể bạn sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình cũng như tạo thêm nhiều động lực. Một số người có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay nhờ những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn cần ý thức rằng khoản tiền này chỉ có tác dụng khích lệ, chứ đừng nên nghĩ đến việc phụ thuộc vào nó. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực trừ là ngày tốt, thích hợp để thực hiện nhiều công việc trọng đại. Vì thế, nếu bạn đã sắp xếp kế hoạch thực hiện công việc vào ngày hôm nay thì hãy bắt tay vào làm ngay, sẽ gặp được nhiều may mắn. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. Con số may mắn là 01, 18, 12. Tử vi tuổi hợi. Thổ khắc thủy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng. Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên. Thiên ấn cho thấy bạn vốn là người có tài, vì thế đừng nên lười biếng, làm mai một tài năng của bản thân. Bạn hãy cố gắng hết mình cho công việc, đặc biệt là người trẻ tuổi đừng lo rằng sự cố gắng của mình không nhận được sự báo đáp tương đương. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, Sử, mùi.